con chọi đẹp to ok nào nhìn vào đây nào thần thái thật là tươi nào thật tươi đâu rồi sao con uh, ờ, siro sao mắt của con siro này hí hí thế kia mở to mắt ra nào pila nhìn vào đây nào chưa được ảnh chưa có cái khung ảnh nào đẹp cả nào ờ con uh, ờ, Messi nữa nhìn vào đây nhìn con Messi cho cái chân lên đi Messi đâu rồi Messi đâu rồi Messi cho cái chân lên nào cho chân lên nào để làm sao để có kiểu ảnh đẹp nào một hai ba nào một hai ba nào chưa được mắt mắt của của của của siro sao siro này mắt này hí hí thế kia mở to mắt ra ờ, con Maxi nhấc cái chân lên nào Yumi một hai nhìn nào tập trung vào đây nào một hai ba này một hai ba làm sao để chụp ảnh cho nó thật là đẹp này một hai ba nào Messi chưa được Messi đâu Messi Còn Messi đâu nhỉ Messi ơi nhìn vào giữa đi Đúng rồi cười tươi nào Hai Ba nào cười thật tươi Cười thật tươi nào, ừ đúng rồi Rồi chuẩn rồi đấy, bây giờ có khung ảnh đẹp rồi này Nào, nhìn vào đây Tất cả Một 2, 3 Ok Rồi ok giải tán Sinh rồi đấy Rồi sinh rồi Quá sinh luôn